Hello everyone, mọi người khỏe không? Hôm nay Nguyên cũng sẽ giới thiệu với mọi người một món lẩu rất là ngon nổi tiếng ở Nhật đó là lẩu hải sản Yose Nabe <laughs> Mọi người à, cùng vào bếp với mình làm món Nhật nha mọi người ơi Về nguyên liệu chúng ta sẽ sơ chế trước nha các mọi người Đó, nếu à, là một cô mình sẽ sơ chế nha Mình sẽ cắt bỏ phần chân Và mình sẽ à, tạo hình cái phần à, đầu đậu nấm mình sẽ cắt thành chữ thập cho mọi người đó, tại vì cái phần chân này nó rất là cứng ăn ăn nó à, không có ngon mà nó lại xấu nữa nên mình sẽ tạo hình nó mình tại bên nhật thì người ta ăn từng cái đẹp cũng giống như cái món âu vậy đó mà đó, trước khi ăn phải nhìn đẹp trước đã thì bây giờ cũng vậy mình phải à, trang trí chút xíu mình phải uh, coi chút xíu đó. thì mình sẽ cắt cái nấm cô thành chữ thập trước sau đó mình sẽ tới những món tôm mực rồi nghe rồi đó mình sẽ từng món mình sẽ sơ chế hết nha các bạn rồi mình sẽ trình bày đó thì món lẩu này mình sẽ không có nấu mình thì co mình trang trí giống như lần trước nữa mà mình để sẵn nguyên liệu đó, đó mình khi mà ăn thì mình sẽ chỉ cần bỏ nguyên liệu vô mình nấu mình ăn thôi các bạn bây ừ. giờ thì cần cái hình thức trước đã còn về giờ bên trong thì à, nó làm nấu làm vị ngọt của cái rau củ như là rong biển với mấy cái ờ, cá bào đó nên rất thơm đó, các bạn cắt hình giới hàm giờ xong rồi đó nhớ ngâm nước về rửa sạch nha các bạn là mình lột bỏ cái ờ, cái phần mà phần da của nó như vậy đó à, ờ, đèn để tạo hình cái màu trắng cho nó đẹp không <coughs> ạ thì cái ống này mình đã ờ, bỏ hết ruộng bỏ hết mấy cái phần mật mật bên trong nhưng mà như vậy chỉ cái mình lột cái phần da thôi các bạn lúc mà mua chợ thể như người ta là bỏ cái phần nội tạng bên trong còn là các bạn cái phần lột da này phải tự lột nha lột bỏ cái phần men cái phần da đen đen thì lúc mình cắt khoanh nó thì mình để trang trí nó đẹp đó còn bạn để này nó ờ, cũng được mà không có đẹp đối với nhật người ta phải cần cái hình thức bằng mỹ trước đã à, mình cũng phải chuẩn bị cho nó chu đáo các bạn mình phải gọt hết sạch sẽ luôn nha gọt hết cái phần đen này thì ờ, sau khi mình lột xong thì mình có thể dùng dao hoặc là kéo mình cắt nó mình tạo hình ờ, hình như cái hình ờ, cái cánh quạt á mình cảm cái cái mực mình nó to nó bự đó. còn bạn nào có một ống là to hơn thì có thể cắt thành thanh thanh thì nó cũng đẹp mình cắt vậy thì mình sẽ mình rửa sạch cái phần ở bên trong của các bạn những cái phần dơ bên trong á khi mình sinh chưa có sẵn có thể cắt nhẹ mình sẽ vệ sinh sẽ sạch luôn còn cái phần dơ đó mình ờ, mình bỏ ra nó to lên toàn cho đẹp còn các bạn các kiểu khác ví dụ như cắt khoanh đối với ống mực to cắt khoanh cũng đẹp các bạn tiếp theo là về phần tôm sú nha thì tôm sú này thì các bạn có thể mua tôm sú nuôi cũng được còn nếu các bạn muốn đẹp á bắt mắt thì các bạn mua tôm sú biển nha tôm sú biển cái ờ, cái làng ờ, vẫy ờ, cái phần mà vỏ tôm vỏ của tôm á đẹp lắm nó vân vân rất là đẹp cái màu cũng đậm đà đó đẹp hơn cái tôm sú mình thì đương nhiên tôm sú biển mắt gấp đôi tôm sú của mình luôn các bạn mà cái ăn rất ngon là xuống biển người ta đã bắt từ cái biển sâu á sống nhiều biển sâu á nó là hình nó chắc da hơn là tôm xuống ờ, mình ta nuôi vì về ờ, tạo hình hay là để mình lên trang trí thì mình cần <clears throat> cắt bỏ hết mấy cái vảy ha mấy cái vây chân nè rồi cắt bỏ phần đầu nhọn nè cái đuôi thì mình cắt bỏ cái cái phần mà chắp đuôi á cắt nhọn nhọn đó, đó tạo hình cho đẹp đó thì thôi mình, ờ, mình, sạch sẽ massage mình là mình tỉa đó sạch sẽ con tôm thì khi người ta ăn á đó, người ta sẽ không có bị mấy cái như là dính ờ, chân dính ga dính đầu dính dính ờ, mấy cái, mấy cái ờ, rau tôm gì đó sạch sẽ ra là à, đơn giản hơn về nghêu thì các bạn đơn giản là chỉ cần rửa ờ, sạch nghêu rồi mình ngâm nghêu ờ, với ờ, chút muối rồi sau đó mình đậy nắp nghêu lại các bạn đó, để như là để nghêu đó trong bóng tối đó, nó sẽ đi môi trường tự nhiên nó sẽ ngã cái cái cát hay bia ra còn hay cái Việt Nam mình thì ta hay ngâm với ớt cũng được đó, mình chả trâu mình nhật thì ta ngâm muối và đậy nắp lại thôi để nghe giống môi trường tự nhiên nó tự động nhả cát nha các bạn à, người Việt thì ta hay chơi kiểu gọi là ngâm ớt cay thôi nha rồi <laughs> nó nhả cát cũng được nha cứ nào cũng được rồi về hành thì mình chỉ cần ờ, cắt nhỏ thôi rồi mình cắt làm bốn làm sáu để mình tạo hình cho các bạn cắt hai phần chóp đi rồi xong cắt hình tạo hình làm bốn làm sáu ok ờ, cắt cái nhẫn muối cao nha các bạn dùng hình baro lắm mình hay dùng hình lá baro thì cái hình nó sẽ nó không có hăng như hình lá mình cái vị nó dịu hơn rất là hợp làm ca làm súp làm canh nha cắt thì mình cắt bỏ cái phần ờ, phần rễ rồi sau đó mình cắt khoanh khoanh hình xéo xéo là là được ok các bạn nó tạo hình cho đẹp đẹp chút xíu ha ờ, thì, hành thì người ta thường đã dùng phần đậu hơn đậu rất là thơm phần lá thì ta ít dùng hơn các bạn thì cái hình baro này mình sẽ sử dụng mình ở đây một chút á mình khi mình nấu nước nước ngẫu á, mình cho một chút vào cho mùi thơm chứ còn phần còn lại mình để trên cái phần à, cái phần à, trang trí để mình, la đồ ăn nó các khoan về xong rồi mọi người ơi tiếp theo là phần cá hồi cũng nguyên liệu khá là mắc tiền trong cái món lẩu này khi à, cá hồi hiện giờ cũng tầm ba bốn trăm các bạn cho nên nó thật tươi thì cá hồi nếu các bạn hay mua thì có thể mua trong Aeon đó thì nó chuyên về những cái món nhập sashimi đó nhiều lắm nó tươi không các bạn hay mua cá hồi à, mua một con ở chợ cũng được tại vì cái này mình nấu lẩu nên à, mình không cần uh, sashimi ăn sống đó vào mua một cái lượt hay là mua một cái ờ, phần cá hồi uh, cắt thành phi lê đó rồi mình về mình cắt cắt nhỏ từng từng lát từng lát thôi cắt thì cũng cắt giống cái phần mà sushi đó. mình hiểu các bạn uh, trong cái bài mà làm sushi nigiri đó maki gì đó ở ờ, cắt từng khoanh từng khoanh gì đó từng miếng từng miếng thay vì mình ăn sống thì giờ mình sẽ nóng ăn chung với lẩu các bạn cái hồi này mình thấy ăn sống các vẻ ngon hơn tại vì ăn sống đó, mình sẽ ăn cảm giác mình béo béo rất là ngon rất là tươi rồi mình chín thì cũng ngon nhưng mà nó không tươi mà ngon bằng nướng sống mình cho phạm vi bài này bạn đậu thì phải ăn chín cho các bạn nó rất là đẹp nha nó bao gồm có hình đường vân rất là đẹp cộng với cái phần ờ, bay cái phần da rất là đẹp luôn ngoài ra mình lưu ý các bạn thêm một điều nữa là thì cái phần phi da cá hồi nó chưa có đỏ hết được cái phần xương bên trong các bạn nên các bạn cắt thì các bạn nhớ sờ sờ nữa coi có cái lọt phần xương nào mà nó lồi đúng không các bạn dùng nhíp hay dùng tay á mình uh, móc ra nha mình lấy ra nha chứ không ăn nữa nguy hiểm các bạn hãy chuẩn bị sơ chế cho nó hoàn chỉnh hoàn hảo tốt nhất có thể các bạn thấy không nó những cái phần xương lợn ra phải rút ra hết nha ăn vào một cái mà dính một cái thôi luôn á rất là mệt mỏi các bạn. xương cá hay xương gà rất nguy hiểm đó, nhớ lấy hết các bạn rút ra hết còn về phần ờ, cà rốt thì ờ, bạn nào mà kéo tay á thì có thể tạo hình cà rốt tùy theo ý mình như hình cánh hoa hình ngôi sao hay hình cứ hình tròn vuông méo cũng được đó, miễn sao cái đẹp chút xíu vậy thì ờ, tạo hình có vẻ không được ok lắm nên mình tạo hình uh, kỹ thuật cho nó các bạn xem gọi là biết thêm chút xíu thôi chứ mình không có phải dân rồ và đồng hình lắm nha nên các bạn mà thấy xấu thì thông cảm nha <laughs> sẽ tạo hình cái hình cánh hoa gọi là đơn giản nhất thôi có thể rồi chấp nhận được cái cánh hoa cái ờ, dao mình ờ, nảy nảy nảy ờ, năm phút nữa ra cái hình năm cái cái chóp rồi đó. cái phần gọi là đó mình cắt để xe ra năm cánh thôi đó. các bạn có thể các bạn không, không là đẹp các bạn thông cảm nha nguyên liệu đã xong hết rồi đó mọi người ơi bây giờ mình sẽ có những nguyên liệu nó sẽ chế như là mình ô nè mình có từ 3 đến 4 lạng nè thì các bạn muốn nhiều nhất nha rồi mình cơm đã chuẩn bị xong rồi các bạn là hai lạng mình đã sơ chế rồi đó cắt bỏ đồ đầu tạo hình chữ thập nó làm cái phần cái phần chân đó, tạo chữ thập rồi thêm ớt như vậy rồi mà nó vẫn cắt luôn cắt sọc chéo chéo luôn đó đó là hai lạng luôn rồi mình sẽ có một bịch mì kiểu như mì ngũ ờ, đông á kiểu như mì mà nó cái ờ, canh mình á mình để ăn với nó mè rồi có ờ, cái hồi mình cắt được lát hơn cái hồi là cũng hai lạng luôn các bạn rồi cà đốt mình cũng để hai lạng cắt thành bông hoa luôn rồi mực thì mình cũng đã làm luôn nữa các bạn là cũng hai ba lạng đó một ống đó nó sơ chế nghe cũng khoảng ba lạng bốn lạng đó mình đã sơ chế luôn rồi các bạn rồi hành tây cũng vậy mình đã sơ chế luôn đó là ba bốn lạng luôn rồi tục mình bổ sung thêm là một đến hai lạng nha các bạn đó thì mình tục cắt nhỏ nấm thì các bạn nên dùng nấm kim châm nấm người nấm nấm đường gà được các bạn cộng cái cải thảo để ăn chung nha đó, cải thảo cũng vậy cải thảo mình cũng từ ba bốn lạng đó, rồi tôm như mình đã cắt hết rồi mình đã tỉ hết là khoảng ba bốn lạng luôn rồi đây là cái phần mà không có thiếu là phần chả cá hồng chả thanh cua những cái món mà nói chung những món nhật để ăn ấy. có để tạo thành cái này nó ngon rồi phần nấu nước dùng sẽ có nước dùng lá xi với các bạn 200ml dashi nè cá bào mình sẽ nấu chung tạo mùi thơm khoảng 50 g thêm khoảng cỡ 10 đến 20 g baro nè và ta combo là khoảng cỡ 20 ờ, g các bạn không rồi đó khoảng nhỏ rồi đó mình sẽ nấu với hai ba bánh trứng dụng các bạn thì để nấu mình sẽ bỏ hết những cái uh, hạt baro với cái uh, cá bào vào túi để nấu không có bị đá các bạn Messi hoặc về Messi cũng cần là cổ tay và các đà rất là nhiều các bạn nhìn nó thơm nữa cái thanh lông biển thanh mũi cá này, cái phần cá này nó lấy từ phần xương á xay ra nó thơm đó mình cho nước Messi vào luôn cho à, cái túi cái đầu các bạn á các bạn các bạn không có thì cũng cũng ok là nếu có thì hơn các bạn về Messi nó có phần ờ, nước cá trong đó này rồi về phần ờ, nấu gia vị dùng hành tây là năm 5 25 gram và tỏi 5 gram các bạn rồi ờ, nước cốt chanh mình sử dụng là 2 30 lít các bạn rồi tương ớt là 50 gram tương cà là năm à, mình sẽ cho là khoảng 15 gram các bạn đó rồi muối mình sẽ cho là uh, hai ba gram thôi và đường cũng vậy hai ba gram rồi mình đường hay cho nhiều hơn năm gram cũng được đó thì mình sẽ cho từ ờ, một cái hai gram các bạn mình sẽ trộn hết nguyên liệu trên vào máy xay để mình làm cái phần uh, ờ, nước chấm nước chấm ờ, spicy cay cay á cái phần tương ứng thì các bạn có thể gia giảm là nếu bạn cây thì giảm tương ứng như giảm ớt lại nha các bạn thì trong nguyên liệu trên đây thì, nếu các bạn muốn tạo mùi thơm thì mình sẽ cho thêm phần thơm các bạn thơm nó tạo thơm ngọt á thơm mình cho nó, nó vào nó sẽ thơm hơn nếu không có cũng được rồi mình sẽ cho tất cả nguyên liệu như tương ớt ớt ờ, bằm tương cà hành tây tỏi đường nước cốt chanh muối vàng các bạn sẽ sĩ nó bị thơm thơm à, bị chua chua ngọt ngọt rất là ngon luôn à, lát mình sẽ dùng thêm nước chấm thứ hai nữa mình sẽ làm cho bạn luôn đó mình các bạn các bạn tổng là sẽ dùng hai nước chấm bữa chấm hay cây thì nhớ nước chấm là tương ờ, của nhật vậy đó mình pha sẽ pha pha chút xíu cho nó hợp đi ra chợ đi rồi các bạn nó xay nhuyễn hàng tốt nha đó, ờ, xay nhuyễn xong thì mình sẽ đổ ra là xong cái phần nước sốt uh, tương uh, spicy uh, tương uh, trái cây á tiếp theo mình sẽ làm nước chấm thứ hai là mình sẽ bao gồm là nước tương nhẫn các bạn tương mình sẽ cho là 30 30 ml nè rồi cốt chanh là khoảng hai 20 30 lít nè giấm nhật mình sẽ cho là 15 đến 30 lít nè medium mình sẽ cho là 20 lít nè phần combo mình sẽ cho 1 2 gram nha các bạn cũng vậy sẽ cho 1 2 gram luôn để mình làm phần nước chấm ờ, nước chấm nước chấm này đi nước tương á mà có pha thì các vào cho hương biển với giấm rất là ngon hơn, thơm có mùi ờ, thơm nước tương và dù mùi ờ, chặt chua chua của, củ giấm có thêm cái uh, sợi đông biển thơm thơm các bạn các bạn thơm nữa tôi này giống cái cây à, chấm ok tôi này chấm mấy cái hải sản thì cái ăn rất là ngon còn cái cây chấm cái loại nước tương nãy loại nước tương ớt nãy mình làm mà sao hai loại đang nó chung với nổi các bạn thì cái này làm dễ hơn các bạn chỉ trộn cái nguyên liệu trên vào là mình khuấy lên là xong mà không được xay các bạn gọi là hết xay cũng được xay đến diễn nhưng mà mình để nguyên liệu đẹp hơn các bạn không xay đâu và cái phần này nếu mà nước nước cốt chanh đó mình giả giảm một xíu tại vì nó sẽ hơi bị chạy thua tại vì nó đã có cái video rồi những cái chấm giật này thì giảm thêm là khoảng cỡ năm mươi lít cũng được rồi nên nhiều sẽ hơi chua ờ, chấm tương nhập vào luôn nha ờ, đi với ờ, phần chấm giật mình cho vào luôn khuấy lại là xong phần nước chấm tương của các bạn vậy đặt trên trưng của món nhật luôn con nha luộc là mình sẽ mình lẩu nó nóng nữa bây giờ mình sẽ à, đem gia vị nha là xong nấu các bạn về phần nêm như vậy dao đảo mình sẽ có là bột cá Hennessy mình cho là phải 5 gram nha các bạn khoảng 10 gram rồi còn mirin mình sẽ cho là khoảng cỡ 30 40 lít nha tương mình sẽ cho dạng 30 40 lít luôn rồi phần uh, à, rượu uh, à, cay á mà có rượu lychee cũng phải 30 40 lít luôn còn nếu không thì có rượu khác như sake đó thì các bạn nha để tạo mùi thơm vậy đó cái phần rồi nước như lẩu mà nóng nó nóng lên là nó có bọt các bạn bây giờ mình sẽ hấp bọt ra và mình sẽ cắt hết nguyên liệu cái phần nguyên liệu mà cùng với các bào ra là mình sẽ giữ lại cái câu của ta với phần amoro để mình nên gia vị vào đó thì mình cho gia vị vào thì mình nhớ các bạn cho cho đủ hết nha đừng để sót nha thì nó sẽ gia vị nó mới đầy đủ trong thấm đậm đà được như vậy cho vào một phần sót hết không có là là lãng phí nguyên liệu gì đó. Ờ. là nói chung là hết vậy nha các bạn phải nhớ đem lại nha vì cái gì cũng vậy cái lưỡi mình vẫn là số 1 số nhất nên các bạn phải nhớ thử lại nha chứ nếu không thử lại thì nó nồi thì một lần quá hai lần quá người sẽ đánh giá mình nồi con gì mà là cái nồi nó lại quá thì cũng kỳ không những cái dự phải tủ lạnh trước khi mình ra món trước khi mọi người thích là phải người thử đầu tiên nếu ok tức là mọi người sẽ ăn nó sẽ thấy rất là ngon mình cũng tự hào với các bạn công sức mình làm nãy giờ cuối cùng mình đổ lạc quá cái bị nói cũng hơi kỳ ha rồi các bạn nhớ cho đầy đủ liệu nha cho đủ xanh các bạn rồi phần nước mình đổ nó xong bây giờ mình chuẩn bị đem món nha mọi người ơi đó, đem món là mình sẽ và rồi tất cả nguyên liệu nãy mình để mình đã nhìn mình làm luôn đó rồi à, cùng chiêm ngưỡng nhiên CDB đã ra rồi đó mọi người ơi nhìn ngon không mình xếp các nguyên liệu như rau củ quả lên cái à, phần một phần cái à, cái dĩa cái mâm ở cái hình elip gì đó à, một bên là rau củ quả một bên là các loại hải sản chả cá cá hồi tôm sú mực mực tụt vân vân đó là ngon luôn và mình sẽ cho một cái nồi lẩu kế bên đó mà gồm một miếng khổ tai combo và một ít bao rôm trên kèm với một dĩa mì đông hay là mì uh, miếng gì đó đó tùy các bạn cộng với hai nước chấm rất là thơm cái cây nước chấm đó màu đỏ đỏ không đó nước chấm cay cay đó mới là làm phải gọi nước chấm màu đen đen rất là thanh đó để chấm là ngon các bạn đây là một cái phần lẩu rất là special cho cả nhà gia đình để à, thưởng thức cuối tuần nha thấy không nó đẹp đó, mình chụp hình phải ăn tiền ở chỗ phần đẹp trước đã rồi sau đó mới tới phần chất lượng bên trong các bạn thấy <coughs> nói chung là phải vừa tốt gỗ mà tốt sơn các bạn à, được cái này cái đầu tiên đó gục ờ, ngã để nhìn đầu tiên nhìn là chết thèm luôn à, bụng nó coi xô cà cào rồi đó à, giờ chỉ bật nước lên nấu à, cho mì cho hải sản vào thì rất là tuyệt vời nha cả nhà rồi cả nhà chiêm ngưỡng và cùng thực hành với mình nhé, rất là đơn giản thôi chỉ cần nửa tiếng là các bạn sẽ có ngay một món ăn rất là đậm đà rất là thanh thanh rất là nhẹ nhẹ rất là giàu đạm và giàu kiểm tốt sức khỏe cho mọi người không có mở mở màn nhiều đâu nha à, à, nước lẩu rất là thanh luôn rất là trong veo sản ra đến nổi xem rất là đậm đà luôn rồi mọi người xem clip quay thắc mắc thì nhớ hỏi nhớ hỏi uh, comment bên dưới nha để mình giải đáp cho các bạn rồi nếu thấy hay thấy ngon thì nhớ cho viên cút và bếp một like một đăng ký một xe cho cả nhà uh, sự uh, ủng hộ cả nhà sẽ là động lực để mình phát triển kênh thêm nữa hẹn gặp cả nhà ở những clip sau nha bye bye yêu cả nhà nhiều